Bài viết dẫn nguồn từ báo cáo mới nhất của F-Data. Theo đó, Trung Quốc đứng trước nguy cơ tự sa vào bẫy nợ của chính mình, buộc phải tham gia đàm phán đa phương để xóa nợ cho các nước nghèo. Hình ảnh bài trên AFI. AFI dẫn kết luận của nhóm chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới, Harvard Kennedy School và Keele Institute đưa ra trong báo cáo F-Data được công bố hôm 28 tháng 3. Theo đó, Thứ nhất, Trung Quốc đang trở thành nhà cung cấp tín dụng sau cùng trước khi một quốc gia tuyên bố vỡ nợ. Thứ hai, trong giai đoạn 2008-2021, Trung Quốc đã phải tung phao cứu 22 con nợ sắp chết đuối với tổng số tiền lên đến 240 tỷ vào cuối năm 2021. Nhưng Bắc Kinh không hào phóng với tất cả các con nợ như nhau, không phải ai cũng được đưa vào bờ trước khi bị thác nợ cuốn trôi. Thứ ba, gánh nặng của gói tín dụng khẩn cấp càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, báo cáo S Data lưu ý, ngay cả trong vai trò người cho vay sau cùng, Trung Quốc vẫn làm giàu trên sự tuyệt vọng của các nền kinh tế đang mắc nợ chồng chất với lãi suất cao hơn quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Chuyên gia Isabel Fan, Đại học Tự do Bruxelles, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Center Paris, nói với AFI rằng việc giải cứu một nền kinh tế đang mắc nợ quá nhiều chỉ là cách bơm thêm tín dụng với lãi suất nhẹ cho một quốc gia đã mang nợ chồng chất. Vấn đề là Trung Quốc không đòi hỏi bên đi vay những cam kết cải tổ hệ thống cơ cấu, cải tổ hành chính hay là tiết kiệm để vực dậy tài chính. Chuyên gia Isabel Fan nhắc lại từ 20 năm nay, Trung Quốc trở thành chủ nợ hàng đầu của các nước nghèo, gồm 147 nước, với tổng các khoản vay là 950 tỷ đô la. Riêng tại châu Phi, tình trạng tài chính của các quốc gia trong vùng đã xấu đi do mang nợ Trung Quốc. Khi cấp tín dụng cho bất kỳ một quốc gia nào, Trung Quốc không quan tâm đến những điều kiện của bên đi vay về nhân quyền, quyền lao động, tham nhũng hay cung cách điều hành đất nước của bên liên quan. Nếu như đấy là quốc gia bị tham nhũng lũng đoạn thì sẽ càng lún sâu vào khủng hoảng, càng mắc nợ. Trung Quốc không ngần ngại cho vay thêm dưới dạng tín dụng khẩn cấp như vừa giải thích ở trên. Hình ảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tác giả của sáng kiến Một vành đai, một con đường. Như vậy, AFI nhận xét đi vay Trung Quốc dễ chịu hơn là IMF, vì vay IMF phải vượt qua nhiều thử thách của nhà tài trợ với việc buộc phải cắt giảm chi tiêu công, giảm thâm hụt ngân sách nhà nước và áp dụng các chương trình thắt lưng buộc bụng. Trong khi đó, chuyên gia Isabel Fan cho hay các khoản tín dụng của Trung Quốc thiếu minh bạch với những điều khoản bí mật ví dụ như giấu thông tin đi vay, không một bên nào có các quyền đàm phán hoãn nợ, xóa, xóa nợ. Thế nhưng theo AFI, từ cuối năm 2019 đến nay, dưới tác động của khủng hoảng y tế, tiếp theo sau là chiến tranh Ukraine, giá năng lượng, lương thực tăng cao khiến nhiều nước đi vay Trung Quốc càng lúc càng khó thanh toán khoản nợ đáo hạn. Nhưng đấy chính là mối nguy hiểm theo Isabel Fan và giới nghiên cứu Trung Quốc bắt đầu báo động bởi Trung Quốc có thể bị thiệt hại trong các khoản giao dịch tài chính này. AFI dẫn báo cáo của S-Data cho biết 60% vốn Trung Quốc cho vay hiện do các quốc gia đang trong tình trạng khốn đốn nắm giữ. Nói cách khác, khoảng 300 tỷ đô la nợ Bắc Kinh đã cấp cho các nước ngoài thuộc diện mang tính rủi ro cao. Trước tình thế đó, lần đầu tiên Trung Quốc chấp nhận đàm phán đa phương để tái cơ cấu nợ của các nước nghèo. Bởi theo Isabel Fan, giúp con nợ để họ có khả năng trả nợ cũng có lợi cho Trung Quốc, nếu không sẽ bị mất trắng. Trung Quốc giờ đây đang trong thế đâm lao thì phải theo lao. AFA đưa tin một lý do khác nữa khiến Trung Quốc bắt buộc phải cứu các nước đang mang nợ mình, đó là yếu tố chính trị. Ví dụ ở châu Phi, Trung Quốc muốn thể hiện một hình ảnh khác với các cường quốc thực dân châu Âu